ánh trăng nghiêng nghiêng bên thềm thì lòng người sung sinh sung sinh gió đưa cơn mơ về những dấu yêu đã xa từ lâu trong tim đậm sâu gió nói còn thương còn đau còn nhớ nhung về nhau ở đôi đức thay duyên người với tôi khóe mắt ướt tràn cất tiếng đàn tịch tình tang ai không cho nàng nghe như bao giờ dấu chưa hề cùng chỉ thế thôi tôi chỉ mong khi nắng đến ngày sau màn mưa anh bước chân trên con đường xưa mộng ước anh cứ đi bên tôi về cuối con đường để mình tôi mãi tiếng nuôi mai nhà mai vắng hương khoe mắt ướt tràn thôi tôi chỉ mong khi nắng lên ngay sau màn mưa em bước chân trên con đường xưa theo gió bay câu ca nhẹ đưa khói mắt ướt tràn cất tiếng đàn tình tình tang ai không cho là nghe như yêu dấu chưa hề phai đêm nay tôi đang nhớ thương về ai buồn thêm nữa đi buồn cho sâu sắc hơn cùng chi thế thôi tôi chỉ mong khi nắng lên ngày sau màn mưa anh bước chân trên con đường xưa hãy xa bay câu ca nhẹ đưa lung linh lung linh lung linh lung linh